thấy chiếc xe ô tô đang lao như bay đến, Elsa không biết phải làm gì khi chiếc xe sắp đâm vào người mình. Cô hốt hoảng quay đầu lại nhìn, sau đó phát hiện chiếc xe đã bị đông cứng tại chỗ. Elsa nhìn qua tấm kính cửa xe, xác nhận tài xế vẫn chưa chết. Thế là cô lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng kỳ lạ là chỗ cô đi qua đều sẽ để lại dấu vết bị đóng băng. Lần đầu tiên đến thế giới thực, Elsa tất nhiên vẫn còn bỡ ngỡ. Đột nhiên bị một chiếc xe mô tô phóng qua làm cô giật mình. Trong chốc lát phép thuật của cô bị mất kiểm soát bàn tay dần dần bị băng tuyết phủ kín nhưng hành tung của cô rất nhanh đã bị người khác phát hiện ra emma quyết định lần theo dấu băng đi tìm Ensa. bọn họ đuổi đến một nhà kho Lúc này Ensa đang trốn trong góc nhà, do quá sợ hãi nên cô đã vô ý tạo ra một con yêu quái thiết cao cả chục mét. Emma cũng chưa từng thấy thứ gì như vậy nên vội vàng giảng hòa, nhưng lại bị con quái vật thiết thổi ngã. Cây súng trong tay bất ngờ cướp cò, con quái vật cảm nhận được nguy hiểm liền gầm lên giận dữ, rồi sải bước đuổi theo hai người. Mỗi một bước giáng xuống đều khiến đất trời rung chuyển, con quái vật vừa xuất hiện đã dọa mọi người chạy toán loạn nhưng tiếng la hét của con người cũng khiến nó hoảng sợ. Thế là nó xoay người bỏ chạy về phía cánh rừng vì lo lắng nên Emma đã đưa bảo vệ đuổi theo nó nhưng bọn họ vừa thấy con quái vật đã bắn, khiến nó tức giận lao về phía bọn họ. Thấy vậy Emma dùng phép thuật tấn công nhưng không ngờ lại càng khiến nó thêm phẫn nộ. Sau lưng nó bỗng mọc ra rất nhiều gai băng nhọn, vung tay một cái đã khiến Emma văng ra, tiếp đến, nó thổi cả đám người bay ra xa, muốn chống lại à, tiếp chiêu đây, thấy con quái vật sắp dẫm bàn chân khổng lồ của nó xuống, nhưng lúc này nó lại đột nhiên nổ tung, là thị trưởng đã ra tay, thấy xung quanh không một bóng người, Elsa dùng phép thuật mở khóa cửa rồi trốn ra ngoài. Cô đã thành công tìm thấy sợi dây chuyền của Anna, nhưng Anna đã đi đâu rồi chứ? Để làm rõ chân tướng, Elsa dựng tường băng bao quanh thị trấn. Thiết bị điện đều bị phá hỏng. Trong phút chốc thị trấn nhỏ đã bị bóng tối bao trùm, Emma và ông bố tên Jack cùng đi tuần tra, phát hiện bức tường băng đã bao vây kín quanh thị trấn. Emma đi qua từng hàng hữu băng, không ngờ lại tình cờ nhìn thấy Elsa đang trốn trong góc. Xung quanh cô ấy đều là băng tuyết bao phủ, hơn nữa còn vô cùng đề phòng Emma. Emma thử nói chuyện cùng Elsa thì được biết, cô ấy đang đi tìm em gái mình là Anna. Nhưng lúc này Jack và bạn trai cô đột nhiên xuất hiện, bọn họ rút súng để bảo vệ Emma nhưng lại khiến Elsa hoảng sợ. Phép thuật lại một lần nữa bị mất kiểm soát, các khối nhũ băng thi nhau mọc lên. Emma không cẩn thận đã bị rơi xuống khe, chấn động mạnh khiến phần đỉnh của tường băng sụp xuống. Những mảnh băng vỡ rơi xuống trúng người Elsa và còn khiến Elsa và Emma bị ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Emma bảo Elsa làm tan bức tường băng nhưng cô yêu cầu phải tìm được em gái trước. Vấn đề bây giờ là Emma chỉ là một người bình thường. Ở lâu trong nhiệt độ thấp đã khiến cô tím tái vì lạnh. Cô không ngừng đi đi lại lại để làm ấm cơ thể. Ensa thấy vậy cũng rất áy náy nhưng cô không thể khống chế được phép thuật và chỉ có Anna mới có thể giúp được cô. Mặc dù Emma cũng có phép thuật nhưng cô đã lạnh cóng đến nỗi sắp không chịu được rồi. Bây giờ chỉ có thể trông cậy hai người đàn ông bên ngoài đi tìm Anna thôi. Nhưng Anna là ai, trông như thế nào hai người cũng không biết. Manh mối duy nhất chỉ có sợi dây chuyền này thôi. Khi Jack trông thấy tấm ảnh, anh bỗng nhiên sực tỉnh. Tôi biết Anna là ai rồi. Hai người đến quán thịt tìm bà chủ nhờ giúp đỡ, nhưng bà chủ lại định dùng dao tiếp đón, nhưng ngay lập tức đã bị ghi chặt vào tường, không thể cử động. Vẻ mặt bà ta đầy kiêu ngạo, nhưng khi trông thấy người khác động đến gậy chăn cừu của mình thì bắt đầu nổi giận rồi. Hóa ra nhiều năm trước bà ta là một lãnh chúa đầy quyền lực, còn Jack chỉ là một người nông dân. Anna bị lưu lạc đến đã đến nhà anh xin ở nhờ, nhưng lại đúng lúc gặp bà chăn cừu đi qua, thế là bà ta liền ép Jack nộp phí bảo hộ đắt cắt cổ, còn dùng gậy chăn cừu đánh dấu anh và mẹ anh. Như vậy bà ta sẽ có thể dễ dàng tìm được hai người. Hành vi độc ác của cô ta khiến Anna rất bất mãn, Cô thử dạy rách kiếm pháp, còn khuyên anh nhất định phải chống lại bà ta. Nhưng có một hôm Anna đột nhiên biến mất, còn bà ta thì lại thấy đeo sợi dây chuyền của cô ấy. rách tìm đến chỗ bà ta rồi rút kiếm ra uy hiếp, lấy lại được sợi dây chuyền từ chỗ bà ta, sau đó trói bà ta vào cột. vì Anna cũng bị đánh dấu nên rách dùng cây gậy chăn cừu thành công tìm được Anna giữa đám cừu rồi trả sợi dây chuyền lại cho cô. Sau đó, hai người tạm biệt nhau nhưng không ngờ từ đó Anna lại hoàn toàn biến mất. rách lấy được cây gậy chăn cừu quay lại bức tường băng. Còn Emma lúc này cũng đã lạnh cóng đến mức hôn mê rồi. Bọn họ đục bức tường thế nào cũng không vỡ, bây giờ chỉ có thể hy vọng vào Elsa mà thôi. Jack nhắc đến Anna và còn nói với Elsa, Anna chắc chắn sẽ không muốn cô tự nhốt mình như vậy. Nhờ có Jack động viên, Elsa thử dùng phép thuật của mình phá bức tường băng. Rất may là tảng băng đã bắt đầu vỡ ra, rồi dần dần tạo thành một cái lỗ lớn, cuối cùng họ cũng thành công thoát ra ngoài. Elsa cùng đám người Jack về nhà nhưng sợi dây chuyền đã bị rơi mất giữa khe băng may mà Jack có được cây gậy chăn cứu, nhưng Elsa lại không nhìn được gì cả lẽ nào điều này có nghĩa là Anna đã gặp chuyện gì rồi sao Anna vẫn còn sống, mặc dù không biết cô đang ở đâu nhưng ít nhất cũng vẫn còn hy vọng. Elsa quyết định gỡ bỏ bức tường băng ở lối ra, nhưng điều kỳ lạ là cô lại thất bại rồi. Cùng lúc đó ở một nơi trong thị trấn, một người đứng dựa vào tủ lạnh mỉm cười, mọi thứ phía sau trong phút chốc đều biến thành băng. Câu chuyện này được trích từ bộ phim Mỹ One Upon a Time với cách tạo hình quen thuộc kỹ xảo đẹp mắt. Có lẽ các bạn cũng đã đoán ra được bản gốc là từ đâu phải không? Đó chính là bộ phim hoạt hình Nữ hoàng băng giá. Không thể không nói, bộ phim này rất giống với bản gốc. Vẫn là Elsa cao quý như vậy, vẫn là Anna đáng yêu và tất nhiên, bộ phim này còn có rất nhiều nhân vật trong cổ tích như Bella cô bé lọ lem tâm địa lương thiện. Chỉ có điều không ngờ đến chứ không có điều bạn không tìm được. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.